Xin chào bạn Nói đến thương hiệu Huawei thì chắc hẳn chúng ta không còn cảm thấy xa lạ nữa Một nhà sản xuất thiết bị di động thứ hai thế giới cũng nhà cung cấp thiết bị viễn thông nổi tiếng nhưng không phải ai cũng biết hãng ngoài sản xuất điện thoại còn sản xuất cả laptop Và hôm nay mình sẽ giá chiếc MacBook X Pro 2018 của hãng để cùng xem nó có thật sự xứng tầm với thương hiệu Huawei hay không nhé Thiết kế của sản phẩm gọi nhắc cho mình nhớ đến chiếc MacBook Pro 17 của hãng Apple khi toàn bộ phần vỏ máy được sơn màu xám không gian. Vỏ nhôm nguyên khối của nó rất điển lạc và có cảm giác vuông vắn hơn với các sản phẩm khác. Nó rất thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Có thể nói, nó được con lai giữa XPS với thiết kế viền hình siêu mỏng cùng bộ vỏ hợp kim của MacBook. Ở mặt sau thì nó chỉ có một logo của Huawei, không được ăn nhập lắm với thiết kế tổng thể của máy. Về các cổng kết nối thì máy gồm 4 cổng kết nối với hai USB-Type-C hỗ trợ Turbo 3 và một jack audio 3.5 ở phía cạnh trái. Sang cạnh phải, chúng ta có một điều hết sức bất ngờ là cổng USB chuẩn A vẫn được giữ lại trên một body chỉ khoảng 14mm của nó. Điều mà rất nhiều nhà sản xuất đã không làm hoặc cố tình cắt giảm đi để biện hộ cho việc máy của mình phải thật mỏng. Nhưng lại có một điều là mình chưa hài lòng ở sản phẩm này là cổng đọc thẻ nhớ của máy đã biến mất đi. Một điều hết sức đáng tiếc với một người làm nội dung và sử dụng máy ảnh như mình. Tiếp đến là phần mặt trước của sản phẩm được cắt kim cương rất sắc ở các phần viền. Nó thực sự rất đẹp và thu hút anh nhìn. Bàn phím của máy có thêm một chiếc camera được đặt ở chính giữa và có khả năng thụt thò rất ấn tượng vì cơ chế lò sơ cơ của nó nên đảm bảo sẽ không hacker nào có thể thấy bạn làm gì nếu bạn không bật nó lên. Đây chính là điểm sáng tạo nhưng cũng là điểm yếu của sản phẩm khi mà nó cho góc nhìn thật sự rất không tốt, kém hơn cả chiếc camera ở bản lề của LG hay viền dưới của XPS. Bàn phím chiclet của máy có đèn nền màu trắng, bàn phím của nó được trang bị công nghệ chống tràn nước. Khi bạn có lỡ đổ nước vào cũng không lo lắng quá nhiều. Hành trình phím của nó không quá dài nhưng mà đủ khả năng phản hồi lại các tác vụ gõ của mình. Mình ít khi gõ sai trên bàn phím này và mình đánh giá nó cao hơn bàn phím canh bướm trên MacBook Pro. Touchpad của máy rất đáng khen khi được làm cực kỳ rộng và to, giãn tận phần viền của máy, không gian được tối ưu hợp lý và các cờ chỉ đa điểm cực kỳ ngon vì nó rất là rộng kể cả với người có bàn tay to đi chăng nữa thì vẫn khó mà đạt hết diện tích của Tupat này phía trên góc phải là nút nguồn có tích hợp cả mấy vân tay một chạm vô cùng tiện lợi phần loa của máy được đặt ở hai bên cạnh bàn phím giống như chiếc MacBook hay Razer thế hệ mới âm thanh được hướng thẳng về phía người dùng được hỗ trợ bởi công nghệ Dolby Atmos âm thanh vòm với hai loa trên và dưới mức âm lượng đạt đến 85 decibel khi đo bằng điện thoại của mình. Sau đây mình sẽ mở đoạn nhạc để các bạn cùng nghe thử nhé. Máy có thiết kế màn hình 14 inch cực kỳ đáng giá của sản phẩm. Có thể nói, viền của màn hình nằm trong top 3 sản phẩm có viền mỏng nhất hiện tại khi cả trên, trái, phải chỉ có khoảng cách khoảng 3mm. Viền dưới chỉ có một logo Huawei. Ta gần như không hề có một chút cảm giác khó chịu nào về viền của sản phẩm nữa. Tỷ lệ 3 chia 2 của nó giống với Super Pro và độ phân giải là 3000 chia 2000 cùng với cảm ứng. Tuy chưa đạt ngưỡng 4K nhưng khả năng hiển thị của nó cực kỳ xuất sắc trong tầm giá với độ sắc nét và tương phản cực kỳ cao lên đến 1500 chia 1 đem đến chiều sâu ấn tượng với màu đen của nó. Độ sáng tối đa của sản phẩm lên đến 500 nit nên khả năng hiển thị của nó rất tốt kể cả khi ở ngoài trời. Độ phủ màu của MacBook X Pro là 96,1% sRGB, đủ cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày của chúng ta cũng như làm đồ họa ở mức độ bán chuyên. Mình sẽ mở đoạn video để chúng ta cùng trải nghiệm xem. Chiếc máy này có hiệu năng cực kỳ tốt khi đã trang bị cho mình con chip Intel Core 7 8550U 4x8 luồng cùng khả năng boost số nhịp lên đến 4.0 GHz, RAM 16GB DDR4 và ổ cứng SSD 512GB có thể nâng cấp tối đa lên 1TB cùng cặp VGA-R NVIDIA MX1522GB một cấu hình có thể gọi là cao nhất trong năm 2018 với khả năng cân tất cả các phần mềm cơ bản như Office, Doc của Google, Photoshop mình có vài bài test qua các phần mềm như PC Map 8 đạt 2.864 điểm, ClickBank 4 là 4.642 điểm đơn nhân cùng 12.500 điểm đa nhân. Và mình có test qua các tựa game như Dota 2 và CSGO thì nó đạt 60 FPS ở mức thiết lập trung bình. Pin của chiếc máy này có công suất 59Wh cho khả năng vận hành mà không cần sạc lên đến 8 tiếng đồng hồ sử dụng. Nhìn chung pin của chiếc máy này có thời lượng sử dụng ít hơn một số sản phẩm khác một chút nhưng nó có công nghệ sạc nhanh của hãng để sạc từ 0% đến 100% chỉ trong vòng khoảng 2 tiếng đồng hồ. Với mức giá khoảng 25 đến 30 triệu đồng cho một sản phẩm có thiết kế siêu đẹp, màn hình có viền cực mỏng và hiệu năng ấn tượng, nhưng thương hiệu chưa thực sự có tiếng tăm trong làng laptop, bạn sẽ chọn nó chứ? Hãy để lại ý kiến của các bạn ở phía dưới comment nhé. Và video của mình ngày hôm nay sẽ được tạm dừng ở đây. Các bạn đừng quên nhấn like, subscribe và nhấn chuông để nhận video mới nhất của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.